Alo, vâng, xin chào tất cả mọi người và vâng, rất vui gặp lại chị em tại kênh đầu tư của HT. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nhận định thị trường. Hôm nay là phiên ngày 15 tháng 3 năm 2023. Hôm nay thì thị trường chúng ta tăng khá tốt, đúng không ạ? Trong hoàn cảnh mà hôm qua thì thị trường có một phiên sụt giảm về mốc 1036, đúng không ạ? Sau đó cuối phiên rút lên 1040 và cái này rút chân này đánh gãy nền hỗ trợ 1050 thì rõ ràng nó là báo hiệu cho cái tin cho cái sự vận động tiêu cực trong ngắn hạn nhưng vào đến buổi chiều ngày hôm qua thì ngân hàng nhà nước ra tin đó là giảm à, mức lãi suất huy động đúng không ạ chỉ có một phần trăm thôi nhưng mà nó đã kích thích được một cái hiệu ứng tâm lý rất là tích cực lên thị trường và chúng ta đã có trạng thái mở gap từ đầu phiên ngày hôm nay à, đầu phiên chúng ta đã mở gap sau đó thì tiếp tục đã tăng rất mạnh và đến tận cuối phiên thì cái phiên chúng ta đóng ở một mức ở ờ, một cái mức giá khá là cao 1062,19 điểm hôm mà chúng ta tăng được 22,06 điểm tương đương 2,12 phần trăm đó kèm theo đó thì rất nhiều cổ phiếu trần tím đặc biệt là ở nhóm chứng khoán thì lý do về câu chuyện tăng giá của ngày hôm nay ngoài cái việc ở ờ, hiệu ứng tích cực từ việc ngân hàng nhà nước giảm lãi suất điều hành thì chúng ta còn có việc đó là quỹ mua vào hôm nay thì phu bông một cái quỹ của Đài Loan người ta bắt đầu giải ngân à, và dự kiến là người ta sẽ giải ngân khoảng 4.000 tỷ ở trong tuần này hoàn thành ở trong tuần này tức là hôm nay 15 này thì 17 tháng 3 tức là ngày thứ sáu thì người ta sẽ người ta sẽ hoàn thành cái việc giải ngân thì ờ, với một lượng tiền vào lớn như vậy thì rõ ràng là các cổ phiếu có trạng thái đó là dư mua là chuyện hoàn toàn bình thường hôm nay thì rất nhiều cổ phiếu đã tím đó thì đây cũng là một động lực một nhóm ngành uh, chứng khoán này là nhóm ngành tương đối lớn rồi thì nó là có động lực lớn để kéo cái chỉ số chung của thị trường đi lên đó và chúng ta sẽ nhìn qua về cái dòng tiền này thì nhờ hiệu ứng tích cực từ chính sách mới cũng như là từ ờ, nhóm chứng khoán thì hôm nay cái độ động thị trường nó đã được cải thiện rất là nhiều so với phiên ngày hôm qua chúng tôi có 380 mã tăng 43 mã dặn và 43 mã không đổi nhìn chung là độ động thị trường này gần như là cái màu xanh nó áp đảo đây là tín hiệu tích cực còn về hành động giá của VNI e, chúng ta có một kênh nến tăng gần như nó là một cái Marujo Boom ở cuối phiên thì có bị bán ngược lại một tí không đáng kể nhưng mà nó có sự uh, có sự đồng hành tức là nó có cái sự vận động đồng pha giữa hành động và tâm lý thị trường tức là gì ạ chúng ta có tâm lý mua lên thị trường tăng giá đó một cái nhấn mạnh và hành động nó cũng thể hiện nó có sự đồng thuận đúng không ạ nó có một cái phiên mà chúng ta thanh khoản duy trì ở mức trung bình mức trung bình thôi ở thì hiện tại thì thanh khoản thị trường chung là nó không thể có sự đổi biến được đó, bởi vì chúng ta vẫn đang ở trong cái trạng thái đó gì ạ sideways cho cái giai đoạn gom hàng một cái chu kỳ tích lũy cho nhịp tăng của những uh, của giai đoạn sau bởi vậy là uh, dòng tiền nhập cuộc vào thị trường thời điểm này nó vẫn không có sự dứt khoát đặc biệt là dòng tiền nhỏ lẻ hôm nay thì có ngoại mua góp phần rất là lớn vào thanh khoản thanh khoản hôm nay khoảng 10.600 tỷ xếp xem so với những phiên gần đây và thị trường tạo nến tăng khoản thanh khoản thanh khoản thì đi ngang tức là thanh khoản thì nó bằng với những phiên gần nhất nhưng nến lại là nến tăng thì rõ ràng đây là tín hiệu tích cực cho thấy cầu đang vào thị trường khá mạnh mẽ trong phiên ngày hôm nay thực tế là với phiên tăng điểm như thế này thì nó khá là bất ngờ Đó, và nó rất là khó để trở tay bởi vì chiều hôm qua này thì nó rất là tiêu cực chiều hôm qua chắc chắn là nhiều anh chị đã bán ra hôm qua thì em thậm chí em đã phải bán cổ phiếu em phải bán một cổ phiếu banh và một cổ phiếu bất động sản đúng không ạ vì nó vi phạm cắt lỗ vi phạm thì phải cắt thôi và chắc chắn là ít ai ngờ được phiên này thị trường là tăng mạnh như vậy Đó, bởi vậy là hôm nay thì sẽ FOMO là có đúng không? nhưng sẽ có nhiều anh chị đứng ngoài nghi ngờ bởi vì là thường sau khi cắt lỗ xong này rất rất là khó chúng ta có thể quay lại một ngay lập tức bởi vì trạng thái cái tâm lý lo sợ nó vẫn còn tồn tại đó bởi vậy là dòng tiền của nhỏ lẻ trong phiên hôm nay em đánh giá là không nhiều đúng không? không nhiều mà chủ yếu là dòng tiền của tổ chức thì chúng ta có dòng tiền của quỹ và dòng tiền của khối ngoại đó, ngoại hôm nay à, đây ngoại hôm nay mua khá là mạnh mua hơn 1.000 tỷ mua hơn 1.000 tỷ đó ngoại đợt này thường là cái tốc độ mua của ngoại đợt này nó đã chậm vào rồi và đấy DXY đang giảm nhá DXY giảm thì thường là tiền sẽ chảy về các thị trường cận biên thì DXY giảm khoảng 4phiên liên tiếp thì chắc chắn là sẽ có hiệu ứng tích cực lên các thị trường cận biên trong đó cả Việt Nam Đây mọi người có thể theo dõi lực cái DXY tức là cái um, sức mạnh của đồng đô la thì uh, hôm nay thì DXY bắt đầu có một phiên mà tăng rồi trước đó nó giảm 4 phiên này đoạn này thì uh, khi mà trong cái giai đoạn từ uh, ờ, 28 đến 28 tháng 2 đến khoảng đầu tháng 3 ấy thì cái tốc độ mua vào của khối ngoại rất là chậm thậm chí là nó còn bán ra nhưng mà khi mà bắt đầu có tín hiệu xấu từ một số ngân hàng ở Mỹ sụp đổ uh, như con uh, Silicon Valley Bank uh, sau đó thì có một thêm con nữa sập vào uh, hồi sáng thứ hai thì bắt đầu cái cái cái DXY nó bắt đầu đi xuống này tức là cái giá trị của đồng đô nó yếu đi và những người đang cầm đồng đô này thì người ta sẽ muốn bán ra bởi vì người ta không muốn cầm một loại tài sản đang đi xuống làm gì cả người ta sẽ dùng cái tiền đó để chuyển sang những cái tài sản khác đặc biệt như là vàng hay là bitcoin hay là các cái thị trường cận biên như là Việt Nam chứng khoán ở Việt Nam mọi người thấy đoạn này ở ờ, Bitcoin tăng rất mạnh đúng không Bitcoin mấy hôm nay tăng rất kinh đây là future Bitcoin hiện tại thì ờ, à, có một cái thớt này Bitcoin đang bị bán ngược lại vào ờ, cái đến ngày hôm qua hôm qua thì có lúc đã kéo lên khoảng 26.000 26.000 đô hơn lên 6.000 đô bây giờ thì đang trứng lại rồi đơn giản thôi bởi vì đây là cái vùng cản đó đoạn này thì nhiều anh em đu thì người ta sẽ muốn bán ra bởi vậy là cái cái pha tăng của Bitcoin đang trứng lại nhưng mà rõ ràng với việc mà nó đánh hai phiên lên từ vùng đáy như thế này có đến có một cái nến đạo chiều này một cái nến uh, một cây nến nâu supply sau đó bắt đầu có xác nhận tăng ba phiên và thanh khoản gia tăng như thế này rõ ràng là trên tăng của bitcoin đang khá là mạnh và nó mình đánh giá là sẽ còn duy trì bọn này thì có thể là đang chững lại để hấp thụ lại cái lực bán từ cái nền giá phía bên này đó, ờ, hoặc là từ những người đã bắt được cái vùng nền đâu đó quanh 16 17 này thì khi mà hấp thụ xong thì nó sẽ liên tiếp bitcoin là sẽ mạnh hay là cả vàng cũng vậy đúng không ạ cặp uh, spot của uh, vàng và đô la thì cũng có ba phiên tăng rồi đó thì quay trở lại với vn index này Ờ, chúng ta sẽ giải thích một chút về cái cái cái câu chuyện của chiều hôm qua khi mà nhà nước bắt đầu giảm lãi suất đúng không ạ thực tế là cái hiệu ứng tâm lý tích cực lên thị trường của tin này này nó rất là đáng kể trong phiên hôm nay nhưng chúng ta phải nhìn nhận kỹ lại là uh, hai cái lãi suất điều hành được giảm bao gồm tái chiết khấu và cho vay qua đêm Đó. thì mình đánh giá là đây là một tín hiệu tích cực nhưng cái sự tích cực nó nhiều hay không thì chúng ta phải nhìn nhận lại đúng không ạ để ờ, khi mà nó ra tin này thì mình thấy là cái sự kỳ vọng của thị trường ấy nó có nhưng mà nó chỉ đơn giản là cái sự tháo cỡ sự tháo cỡ cho các doanh nghiệp ở thời điểm này còn để trở thành một động lực thúc đẩy thị trường ấy thì hai lãi suất này thực sự là nó không có nhiều tác dụng đúng không ạ tiền loại này đâu có thiếu thì vậy tái chiết khấu và vay cho vay qua đêm thì thực sự là nó cũng không mang quá nhiều ý nghĩa mà cái lãi suất chúng ta cần đó là lãi suất omo đó. khi mà cái lãi suất omo này nó giảm thì mới là trạng thái bơm tiền của ờ, EV đó thì nhìn chung là hai cái lãi suất này này tái chiết khấu vào cho vay qua đêm mới được giảm này à, thì nó là tích cực nhưng chúng ta cần phải đánh giá lại cái mức độ ảnh hưởng của nó thì uh, cái yếu tố tâm lý mang lại nó là nhiều hơn còn tác động thực sự đến thị trường ấy thì chúng ta sẽ phải theo dõi thêm và mình đánh giá là hai cái này không không có quá nhiều thứ để chúng ta có thể vui được lâu đâu à, có thể là khi mà cái tin này nó nó nó ngấm mất thị trường xong ấy thì có thể là thị trường chúng ta sẽ bắt đầu mất đi cái sự hưng phấn và sẽ có điều chỉnh ở trong ngắn hạn còn đây mới là thứ mà chúng ta đang cần này lãi suất omo tức là cái uh, cái cái lãi suất mà uh, <clears throat> được giao đưa ra trong cái giao dịch bơm vốn cho các thành viên ở thị trường mở Đó, thì đây mới là thứ mà hỗ trợ nhiều nhất cho các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến tài chính như là bất động sản hay là chứng khoán hay là các nhóm ngành sản xuất đó thì <clears throat> quay lại với index này thì hôm nay chúng ta đã vượt qua được cái vùng cung 1060 còn là chúng ta sẽ tiến được những cái vùng áp lực phía bên trên đầu tiên chúng ta có vùng cản à, mọi người để ý cái vùng cản này à, thường ba lần test kháng cự thì cái lần thứ ba sẽ là lần có điều chỉnh đúng không ạ chúng ta có một lần hai lần lần thứ ba uh, thì chỉ còn đâu đó khoảng bây giờ chúng ta đóng cửa 1062 thì khi đó về khoảng 1065 1066 thì khả năng cao là chúng ta sẽ ít nhất là phải chứng lại ít nhất phải chứng lại còn sau đó là gì ạ chúng ta còn vùng cạn này nữa 1070 bởi vậy mình đánh giá là cái đoạn phía bên trên này này thì áp lực bán sẽ tương đối và thị trường sẽ mất khá nhiều thời gian là có thể vượt qua và thậm chí là có thể điều chỉnh ngược lại có thể điều chỉnh ngược lại nhé hôm nay là chúng ta có một phiên tăng tốt này nhưng dòng tiền đến từ quỹ là nhiều còn dòng tiền cá nhân dòng tiền mua lên ấy, thực sự nó không đáng kể tiền chưa đủ mạnh đâu bởi vậy là anh chị em nào mà ngày mai nó tiếp tục tăng mà anh chị em phun mua vào ấy thì mình đánh giá là có rủi ro nhé có rủi ro bởi vậy đó là chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi thôi hôm trước thì ờ, anh chị em là còn hàng ấy tiếp tục cầm mà theo dõi hôm nay là một phiên mua khá tốt nhưng chỉ tốt đối với nhóm chứng khoán bởi vì là cái hoạt động giải ngân của Fubon ấy nó sẽ diễn ra trong tuần này đó, và ngày mai sẽ còn tiếp tục có tiền vào bởi vậy là anh chị em có đu vào hôm nay ấy, thì vẫn ok vẫn an toàn T cộng uh, ờ, T2.5 về vẫn có tiền đó nhưng đối với những, những nhóm ngành khác mà cái cái sự tăng giá của nó ấy, thì do tâm lý tích cực của thị trường chung kéo lên thì nó lại là chuyện khác nếu anh chị đua vào giá cao bởi vậy là vùng cản ngắn hạn của thị trường thời điểm này là 1065 cho đến 1070 và nó cũng không còn quá nhiều đâu đâu đó khoảng uh, ờ, 5 đến 10 điểm đúng không ạ 5 đến 7 điểm thì chúng ta cứ uh, bình tĩnh theo dõi đoạn này và nếu mà nói về cơ hội ở thị trường ở thời điểm này ấy, thì các cổ phiếu đang tiệm cận đỉnh sẽ gặp khó khăn như là nhóm thép này đó mọi người nên cẩn trọng đối với các cổ phiếu nhóm thép của đoạn này thì tới lúc chúng ta sẽ bàn sau ờ, mình sẽ đi thêm một cái bộ chỉ số nữa đó là viên 30 đó viên 30 hôm nay cũng tăng rất tốt đúng không ạ bởi vì là chứng khoán thì cũng chiếm tỷ trọng tương đối lớn ở đây chúng ta có 27 mã tăng 3 mã giảm đúng không ạ và tác động lớn nhất lên thị trường ở trong phiên hôm nay chúng ta có uh, ờ, BID, HPG, Vinhome thì uh, <clears throat> đây là những cổ phiếu mà đã được ngoại mua khá là mạnh HPG hôm nay vẫn được ngoại mua ngoài ra thì chúng ta có Vinhome Vinhome thì vẫn là cái con bài chủ chốt của tạo lập khi mà muốn đánh chỉ số lên rồi ngoài ra thì chiều tiêu cực có gas có VRE hôm nay thì mọi người để ý là chúng ta có hai cổ phiếu Vin đều tăng BID HPG của VR Techcombank MBB nói chung là một ngân hàng hôm nay tăng khá tốt thường thì chứng khoán lên thì ngân hàng cũng sẽ cũng sẽ có hiệu ứng tăng theo đầu tiên chúng ta sẽ đi qua một số nhóm ngành tiêu biểu nhé. chứng khoán thì hôm nay trần hết khỏi phải nói rồi bọn này thì uh, anh nói chị em đang cầm thì cứ yên tâm là cầm hết tuần này thì chúng ta sẽ không cần phải check qua làm gì cả chúng ta sẽ đi qua một số cổ phiếu thép chúng ta có hoa sen thì đối với Hoa Sen này <clears throat> Hoa Sen đã có một lần test định là ngày 9 tháng 3 đúng không ạ chúng ta sẽ có cái gì ạ một cây nến uh, có có râu ở phía trên và thanh khoản gia tăng và thanh khoản phiên này khá là lớn đấy nhưng mà gì ạ nó vượt thất bại và nó quay lại nó test trở lại cái đề một lần nữa và đánh lần thứ 4 là trong phiên ngày hôm nay đúng không ạ tức là nó có 3 lần test hỏng rồi thì lần thứ 4 là đánh lên đây thực tế là lần trước này cái phiên ngày 19 tháng 3 này nhiều người đã nhầm là hoa sen vượt đỉnh đúng không hoa sen vượt đỉnh vì uh, trong phiên này nam kim nó vượt trước ờ, nam kim nó vượt uh, nam kim nó vượt và thường ấy, hai con này sẽ đi song hành với nhau nhưng mà nam kim trong phiên đấy đã vượt được rồi nhưng lại quay xuống và test hơi sâu đúng không ạ bởi vì là hoa sen sẽ chưa thể vượt ngay được bởi vì là hoa sen nó sẽ yếu hơn nam kim một chút nam kim vừa rồi nhưng lại phải quay đầu xuống dưới cản à, xuống dưới hỗ trợ thì Hoa Sen chắc chắn là vẫn chưa thể vượt được luôn và phiên hôm nay này thanh khoản của Hoa Sen uh, vẫn là ở dưới mức trung bình có nghĩa là gì ạ? <clears throat> với một cây nến có thanh khoản ở dưới mức trung bình và có trạng thái tăng giá một thân nến một cái áp ba tương đối tốt như thế này thì đoạn này Hoa Sen đang chưa có áp lực bán đúng không ạ và chúng ta xin nhìn nhận đây là trạng thái cạn cung của Hoa Sen ở cạn nhưng khi nó vượt cạn xong rồi thì áp lực bán sẽ bắt đầu xuất hiện đó bởi vậy chúng ta nên cẩn trọng nếu việc mà đối với mua hoa sen thời điểm này thứ nhất là liệu nó có vượt được cản hay không và, và khi được vượt cản xong thì nó sẽ quay đầu về test như thế nào liệu nó có test mạnh giống như nam kim ở trong những phiên trước hay không bởi vậy là đối với việc mua mới hoa sen thời điểm này thì đánh giá là nên bình tĩnh chúng ta nên chờ một trạng thái đánh vượt đỉnh và chúng ta sẽ tham gia Đó, khi mà nó vượt qua được hẳn cái cái vùng cung ở 16.7 này thì chúng ta nhảy vào nó sẽ an toàn hơn khi nó vượt xong đúng không ạ nó sẽ quay đầu test nó quay đầu test thì chúng ta sẽ quan sát xem là khi nó vượt qua cái vùng cản 16.7 này thì nó có xây dựng được một cái vùng hỗ trợ ở quanh 16.5 16.7 hay không khi mà nó xác nhận được cái hỗ trợ đây rồi thì chúng ta sẽ tham gia vào bởi vì lúc đó sẽ nó sẽ bắt đầu một cái trên tăng mới đúng không ạ con được quay đầu test này nó tăng lên thì chúng ta có thể tham gia vào ở đoạn sau thì nó sẽ an toàn hơn đừng có mua chơi vơi ở dưới cạn có thể anh chị em mua vào đâu đó quanh 16.5 16.7 nhưng lỡ nó test hỏng nó quay đầu thì sao có thể nó không test sâu đâu nó về lại khoảng 10 năm thôi nhưng chúng ta sẽ bắt đầu gì ạ kẹp lỗ trường hợp của Nam Kim Nam Kim vượt đỉnh ở phiên này sau đó quay đầu test và bị bán một phiên có vôn khá là lớn ở đây đúng không ạ và <clears throat> về cơ bản thì Nam Kim đang xây dựng được một cái kênh tăng giá khá là tốt đó và đoạn này cũng chỉ là chạm ép trên bật xuống đúng không ạ và trạng thái test sâu như thế này đi kèm thanh quảng cao như thế này thì rõ ràng là nó đang hạ thấp cái khả năng tiếp tục tăng giá của Nam Kim vẫn là như vậy đúng không ạ nó đang đánh giá thấp cái khả năng tiếp tục tăng giá của Nam Kim và Nam Kim sẽ cần thêm tái tích lũy và gì ạ thu hẹp biên độ bởi vì đoạn này Nam Kim nó bắt đầu có trạng thái là diện biên của cái trading range này nó đang có dấu hiệu nhỏ lại rồi vì đánh giá là Nam Kim sẽ còn đi ngang đâu đó quanh vùng giá 16 ở và dưới 16.6 tức là biên đi ngang của Nam Kim nó sẽ đâu đó quanh vùng này nếu nó thực sự tích lũy được trên cái vùng này thì sẽ là tín hiệu tích cực và có thể sẽ có tăng giá đằng sau nhưng nếu nó tiếp tục test thêm một lần nữa ngay lập tức ở phiên ngày mai về 17 thì khả năng cao sẽ điều chỉnh lại về đâu đó khoảng năm là chuyện có thể xảy ra vậy là một người cẩn trọng đối với Nam Kim nhìn chung là hai con thép đánh tốt ở thời điểm này thì vẫn phù hợp để chúng ta nắm giữ theo dõi chứ không phù hợp để mua mới trường hợp của Hòa Phát Đó, Hòa Phát thì cũng tương tự đúng không ạ Hòa Phát thì nó hơi kém mà đây đấy là Hòa Phát thì chúng ta sẽ có thể theo dõi thêm bởi vì là có thể nếu mà trong các phiên tới Hòa Phát điều chỉnh về đây Đó. Đó, thì có thể là sẽ có ba đáy và có xác suất vượt đỉnh đúng không ạ và vùng này thì nếu mà nói về các vị thế mua mới ấy, thì hòa phát nó còn an toàn hơn cả nam kim so và hoa sen đó bởi vì là cái chiết khấu từ đây về vùng đỉnh ở à, vùng cả phía bên trên này nó vẫn còn vẫn còn nhiều vậy là chúng ta có thể mở mua trong những cái vùng tích lũy ở đâu đó quanh 21 như thế này có thể mua được bởi vì là và mua ở đây ấy, thì nó có sẵn hỗ trợ ở phía bên dưới rồi hỗ trợ quanh 20 rồi thì cái biên cắt lỗ của chúng ta nếu mua được đó quanh 21 ấy, thì nó rất là nhỏ đúng không ạ nó chỉ khoảng 45 phần trăm 5% phần trăm thôi nếu mà mua được quanh vùng giá 20 21 còn khi mà nó tiến đến phía bên trên này nếu ngày mai nó tiếp tục tăng ấy thì chúng ta không mua đuổi nữa bởi vì là nó cạn phía ngay bên trên phía trên 22.5 này rồi mua sẽ khó mua sẽ khó và có thể là về đến lại chỉnh xuống mà chúng ta sẽ lại mất thời gian có thể là không kịp tê cộng hoặc là có chốt thì chốt được khoảng một hai phần trăm không đáng kể đúng không thì một là Hòa Phát tiếp tục tích lũy ở quanh 20 20 đến 21 thì chúng ta có thể mở mua đúng không hai nếu không muốn mua ở vùng này thì chúng ta phải chờ đánh vượt hẳn qua cái vùng ờ, cạn 22.5 thì chúng ta có thể mua thì đó là Hòa Phát hôm nay thì có một số cổ phiếu cổ phiếu chứng khoán được mua khá là nhiều vậy như con VND hay là con SI hay là HCM được ở ờ, phụ bông nó múc khá là nhiều thì thường ấy, chứng khoán lên ấy, thì nó cũng là một tín hiệu tốt đúng không ạ cho thị trường chung bởi vì là chứng khoán cái, cái nhóm cổ phiếu chứng khoán này thì nó thường đi trước thị trường nếu anh chị để ý nó thường đi trước thị trường mà có giống như nó là một cái cái đèn tín hiệu nhóm chứng khoán mà tích cực được trong một cái trong một cái khung dài thì nó là tín hiệu cho thấy thị trường đang khá là ổn định bởi vì là gì ạ <clears throat> ở cái thị trường chứng khoán này khi mà thị trường chứng khoán lên này thanh khoản gia tăng thì các công ty chứng khoán sẽ là các doanh nghiệp được hưởng lợi được hưởng lợi nhiều nhất từ thị trường khi mà người ta bắt đầu giao dịch nhiều đúng không ạ thì đó tín hiệu thấy là thị trường đang có dấu hiệu hấp dẫn và người ta giao dịch nhiều và các cổ phiếu chứng khoán sẽ bắt đầu nhận được cái hiệu ứng từ sự kỳ vọng đó tức là từ từ margin này từ phí giao dịch này từ các cái deal này đó đó từ, từ ờ, phí từ các hoạt động tư vấn này đó thì khi mà cái kỳ vọng nó nhận được ấy, và nó sẽ đẩy giá cổ phiếu chứng khoán đi lên thì đấy là tín hiệu tích cực cho thị trường bởi vì thị trường mà muốn lên được ấy, thì phải có sự sôi động trong giao dịch đúng không ạ tức là nhất ở trong trên tăng chứ không có thanh khoản thì lấy đâu ra tiền mà đánh lên vậy là nhóm chứng khoán thường là một cái tín hiệu báo hiệu một cái báo hiệu khá là sớm cho thị trường vậy là khi mà các quỹ quyết định giải ngân vào nhóm chứng khoán này này thì họ cũng có lý do của họ bởi vì là có thể là họ đã nhìn thấy được nhìn thấy được cái câu chuyện uh, của sự ờ, tạo đáy và hồi phục ở thị trường của chúng ta thì mình giá là đây cũng là một tín hiệu đáng lưu tâm và chúng ta sẽ nhìn nhận theo góc độ tích cực là nhóm chứng khoán được giải ngân như vậy thì rõ ràng là đang có ờ, đang có cái cửa sáng đối với nhóm này và cũng là cửa sáng đối với thị trường chung dầu khí dầu khí thì với trạng thái tích lũy ở trên ở kênh trên đấy thì các điểm mua khá là khó đúng không ạ tích lũy nhiều nhưng không vượt được và nó hình thành ra một cái trading range có cái biên rộng ví dụ trường hợp của BSR thì cái cái trading range của nó này nó dao động lỗ khoảng 15 phần trăm thì đây là một biên một cái biên dao động nó ở mức trung bình không phải là quá lớn nhưng cũng không phải là quá nhỏ và khi một cổ phiếu mà nó dao động với cái mức lớn như thế này thì những cái nhịp đánh này phía sau này nó sẽ gặp rất nhiều cản trở và sẽ rất là khó mua gần như là nó không cho mình chơi có thể nó sẽ nó sẽ có trạng thái là test lại đây nó đánh lên đúng không ạ nhưng trạng thái đánh lên này nó sẽ là lên trong nghi ngờ ví dụ như đoạn này nó đánh như thế này thì đoạn này nó lên lên phía sau này ít người dám mua lắm ít người ra mua bởi là thanh khoản nó này rất là nhỏ đúng không ít và ít người ra mua thì nó không có áp lực bán thì nó mới dễ lên và đoạn này cũng vậy đúng không ạ đoạn này thì nó đi lòng vòng lòng vòng được ba nhịp rồi và đoạn sau này có anh lên hay không thì chúng ta chưa biết nhưng chắc chắn là gì ạ cái sự nghi ngờ đối với trạng thái trạng vận động kiểu như này nó là rất cao và sẽ ít người dám mua BSR và ít người dám mua thì lại khó có cầu và chúng ta sẽ phải trông chờ vào dòng tiền lớn và người ta sẽ đánh liên tục như này để người ta gom đúng không ạ và khi người ta gom người ta sẽ đánh lên bởi vậy là <clears throat> trong quá trình gom như thế này này thì xác định điểm mua nó lại khó nó khó bởi vậy là chúng ta sẽ lên là dành cho biết rồi cái sự theo dõi còn nếu anh chị nào thích chơi nhanh ấy thì mua ở những cái điểm test ví dụ như đối với cổ phiếu BSR này thì quanh vùng 15.6 nó gần như là cái cận cái mép của biên bên dưới rồi thì chạm về đây chúng ta có thể mua còn trong trạng thái tranh vênh đâu đó giữa 16 17 thì mua lại khó bởi vì có thể nó uh, lại kéo về 17 17 5 người chấm 6 nó lại chỉ xuống thì trong cái vùng này này thì chơi lại khó đúng không ạ có thể là không kịp tới cộng hoặc là có thể nó về 16 nó lại chỉnh rồi về là nếu muốn mua ấy, thì hãy chờ nó về sát cái biên bên dưới biên bên dưới của cái chơi lên của BSR ấy, nó là ở khoảng 15.6 đến 15.5 và nếu chúng ta mua được ở vùng này thì ok còn khoảng chơi vơi như thế này thì khó đúng không ạ chơi vơi như thế này thì khó 16.2 đóng cửa giá hôm nay và hình thành một cặp nến đường ray xe nữa đúng không ạ twister bottom thì đây cũng là một tín hiệu cho thấy trạng thái là có thể BR sẽ có đảo chiều và 60% là BR sẽ tiếp tục tăng giá trong phiên sắp tới nhưng tăng về 16.8 nó có tăng nữa hay không thì lại là một câu chuyện khác bởi vậy là nó mới khó như vậy thì nó sẽ phù hợp cho những anh em đang có hàng sẵn đối với cổ phiếu này còn mua mới thì không nên mua hàng sẵn thì trong phiên ngày mai có thể mua ở quanh tham chiếu khoảng 16.2 đúng không ạ có con 16.2 chúng ta có thể mua được và khi nó kéo được về khoảng 16.5 thì chúng ta có ra hàng luôn cái lượng hàng có sẵn đó thì chơi như vậy thì nó sẽ an toàn hơn là mua mới ở thời điểm này mua mới thì phải chờ nó về cận biên đã pvs đúng không ạ cũng tương tự như vậy khá là khó chơi hay là PVD đó thì với trạng thái như này thì gần như nó không cho mình nhảy vào đó, nó có đánh như này thì có rằng là PVD có thể sẽ đánh thêm một lần nữa về 22.8 sau đó nó lại chỉnh xuống nó lại chỉnh xuống thì có hàng thì chơi nhanh ở trong cái cái trading range này thì được và cái upside của những cổ phiếu dầu khí từ đầu năm đến giờ ấy nó khá là lớn rồi đấy bởi vậy là mọi người cẩn trọng đối với việc đi tiền vào những cổ phiếu này đánh thì đi nhỏ đánh lướt thì ok pet cũng vậy đúng không ạ pet thì biên độ đang thu hẹp dần này thì có thể là nó sẽ uh, hoàn thành cái việc rũ bỏ thì có thể là sẽ có một cái nền giá tương đối đẹp có thể chúng ta sẽ tham gia sau pet thì có thể theo dõi được đấy upside nó chưa nhiều nó không nhiều như bọn PVD PVS thì muốn tham gia vào uh, có thể có thể theo dõi được đối với cổ phiếu này quanh 21.5 nếu nó bó được cái biên độ ở đây ngân hàng ở ờ, khi mà lãi suất giảm ấy thì ngân hàng tất nhiên sẽ là cái dòng được hưởng lợi đúng không ạ ờ, cái lãi suất gửi nó mà giảm à, lãi suất vay nó mà giảm thì ngân hàng sẽ cho vay được nhiều hơn có đó gia tăng cái lợi nhuận của mình còn cái yếu tố mà lãi suất gửi nó có giảm hay không thì nó lại là chuyện khác nhưng mà chúng ta sẽ nhìn nhận là <clears throat> khi mà lãi suất cho vay nó gửi xuống nó giảm xuống thì doanh nghiệp sẽ vay được nhiều hơn đúng không ạ và kinh tế sẽ phát triển tức là họ có nhiều vốn hơn để làm ăn đó và khi mà cái hoạt động của ngân hàng nó sôi nổi hơn thì các cổ phiếu ngân hàng uh, cái niêm nó sẽ lớn hơn và người ta sẽ thu được nhiều lợi nhuận và đây sẽ là ở à, uh, cái việc ngân hàng nhà nước giảm lãi suất huy động này lãi suất điều hành này <clears throat> đó thì nó sẽ là uh, một cái tín hiệu tốt cho nhóm cho các cổ phiếu liên quan đến tài chính và liên quan nhiều đến margin và đặc biệt là ngân hàng vậy là ngân hàng và chứng khoán đoạn này thì mọi người sẽ uh, cần lên và quan tâm MBB MBB đoạn này dính trái phiếu hơn nhiều bởi vậy là nó nó đi khá là ì chúng ta có một số cổ phiếu uh, một số ngân hàng đang dính khá là nhiều trái phiếu chúng có MBB này có tp bank này có vp bank này đó thì đó là những ngân hàng đang được niêm yết và đang nắm giữ nhiều lượng trái phiếu thì câu chuyện xử lý trái phiếu như thế nào thì đoạn này chúng ta vẫn chưa thể biết được nhưng rõ ràng đây là những lý do mà khiến cho bọn này nó đang vận động khá là đuổi đó, khá là yếu chứ không như những con như Vietcombank hay là BID hay là à, Sacombank này thì nó tăng rất là kinh đó, bởi vì nó không dính trái phiếu và nó có câu chuyện ở phía sau MBB MBB <clears throat> trên cái vùng này thì đánh nhịp ngắn là có thể được đúng không ạ nhưng mà nhìn chung là cổ phiếu này thì nếu mà trong cái trading range này thì đánh nhịp ngắn thực sự là nó không hiệu quả đây vẫn là một con bài an toàn cho những anh chị em thích chơi hàng phòng thủ và nắm giữ lâu dài thì chúng ta có thể mua cổ phiếu này còn chơi thì hơi khó BID thì đã quay trở lại cái vùng đỉnh cũ của năm ngoái vùng 1500 này rồi tương đương với 1500 ở VN Index này là đoạn này thì nó cũng là một vùng cản một cản trở tương đối lớn bởi vì chúng ta nên hạn chế tham gia ở vùng này đối với VID tất nhiên là nếu mà nó có chỉnh mạnh ấy à, ví dụ địa chỉ của nó không phải 44 thì chúng ta có thể vào mua được TCB <clears throat> cũng dính khá là nhiều trái phiếu này à, ờ, TCB MBB thì, thì nên cẩn trọng CTG đó, CTG thì sau khi có hai đáy ở đây đánh lên sau đó gặp cản cũ lại đánh xuống đoạn này chúng ta sẽ phải chờ thêm một cái đáy nữa của CTG còn cái nền giá này thực ra là khó mua đấy có thể là sẽ còn giữ bỏ tiếp giữ lại về khoảng 27 27.6 27.5 đó thì chúng ta có thể canh mua sau đối với CTG ờ, có một cổ phiếu đang rất là nổi bật trong những phiên gần đây đó là con PVBank PVBank thì uh, <clears throat> đang có game bán vốn đúng không ạ à, hôm nay ra thêm tin tốt này VN Direct định giá của SMFG đối với bank đang cao hơn 7% so với giá hiện tại <laughs> đây là tin tốt nhé <clears throat> thì trong một phát tăng của cổ phiếu thì Sương sẽ được bơm tin tốt để tiếp tục hút cầu vào thì đối với VPBank này cái việc bán vốn của nó ấy, nó gần như là việc phát hành thêm một lượng cổ phiếu đúng không ạ và bán cho Sumitomo đó bởi vậy là bên kia người ta mua với mức giá rất là cao giá hiện tại đang là 19.8 nhưng mà người ta mua ở giá 32 và khi ta mua ở giá 32 thì tất nhiên là họ sẽ có lý do để họ chấp nhận mua cái giá như vậy tức là họ cũng có một cái đội ngũ phân tích họ xác định là cổ phiếu này phù hợp với mức giá 32 32 32 đến 33 000 đồng một cổ phiếu và người ta chấp nhận mua vào ở giá đó đó và việc đó sẽ kéo theo gì ạ người khác cũng thấy à, cái ông kia ông đã mua ở mức giá cao như vậy thì có nghĩa là cổ phiếu này đang rẻ và nó phải như nào là bị xứng đáng với mức giá đó và dòng tiền lập tức xâm nhập vào đối với VBank Vậy là khi mà bên Sumitomo người ta mua với giá 3233 ấy, không có nghĩa là cổ phiếu này sẽ kéo được về mức giá đó. Đó mà sẽ phụ thuộc vào dòng tiền dòng tiền cá nhân, dòng tiền tổ chức tức là có dòng tiền đầu tư người ta mua vào chứ không phải là tiền của Sumitomo người ta trả. Vậy là mọi người nên cân nhắc là uh, <clears throat> chúng ta vẫn mua bán theo kỹ thuật đối với banh mặc dù đây là game nhưng chúng ta vẫn mua bán theo kỹ thuật đối với cổ phiếu này thì cổ phiếu này nó có vùng cản vùng giá 20 sẽ là vùng mà chúng ta cần phải cẩn trọng đúng không một đoạn này cản nên nó cũng không phải là cản mạnh lắm đâu nhưng nó là vùng cản thì chúng ta cần tôn trọng và vùng cản mạnh hơn của nó là vùng cản 22 đó đoạn này thì VBank đã bị kẹp rất nhiều ấy khách hàng của em một số người đã bị kẹp một số lượng hóa lớn đối với VBank từ năm ngoái vùng giá 2223 vậy là đối với chị em mà đã mua được vùng này rất là ok đoạn này thì được khoảng 15 16 phần trăm rồi thì chúng ta có thể canh chốt dần quanh 20 đi <clears throat> còn cái việc mà bên uh, uh, ờ, SMFG này, người ta đang đánh giá tốt thực tế là 7% gần như là người ta đánh giá là VBank có thể tăng là gấp đôi từ vùng giá 18 đó thì nó là một cái chúng ta nhìn nhận tất nhiên là chúng ta không thể tin tưởng vào họ được mà cái tác dụng của những cái bài báo như này này <clears throat> là chúng ta có thể tham khảo cái phương diện nhìn nhận của họ tức là có thể vào đọc để xem tại sao người ta lại đánh giá như vậy và chúng ta có tin được hay không qua đó thì chúng ta có tìm được phương pháp phương pháp phân tích riêng cho mình đó thì đó là tác dụng của những bài như này thôi chứ không phải hoàn toàn nó chỉ là hô đều để hay là một bài báo vô dụng đâu nó đều có tác dụng cả đấy quan trọng là chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào thôi <clears throat> người ta sẽ trình bày các luận điểm của họ đây thì mình có thể vào đọc để đánh giá lại <clears throat> đó là ngân hàng ngoài ra thì một nhóm nữa nhá đó là nhóm đầu tư công một nhóm khá là hot đầu tư công thì đoạn này bắt đầu trứng lại rồi đó đầu tư công thì có một số doanh nghiệp đã có triển vọng lớn này mình sẽ lọc sẵn ra đây chúng ta có VCG có C4G là hai doanh nghiệp đáng quan tâm <clears throat> VCG VCG thì, thì ờ, thực tế là cái động lực tăng giá của VCG ấy một là đến từ các gói thầu nó chúng là khá là nhiều gói thầu lớn đó thì đấy là động lực chính thì đối với VCG đoạn này nó đang có mẫu hình gì đấy thu hẹp biên độ tam giác đúng không ạ mẫu hình tam giác vậy thì đối với trường hợp của những cổ phiếu vận động theo cái dạng như thế này thì chúng ta cần thiết phải vội vàng không theo mình thì là không không cần vội vàng bởi vì gì ạ khi mà nó đi hết được cái mẫu hình này nó sẽ có hai trạng thái một là phá bên trên hay là phá bên dưới tức là nó sẽ đi lòng vòng như thế này đó nó đi như thế này và khi mà nó đi đến đây tức là vào khoảng cuối tháng 3 thôi hơn một tuần nữa thôi là cổ phiếu này sẽ quyết định được trend có thể nó sẽ không đi hết đến đâu đâu đi đến đây thôi đó, nó sẽ có hai trạng thái để quyết định được cái trend tiếp theo một là đánh lên hai là đánh xuống và chỉ cần nó phá được một cái mép dưới này thôi thì cái trend đấy sẽ là trend chính của nó giai đoạn sau và đối với VCG thì cửa sáng tất nhiên sẽ là chiếm ưu thế hơn thì khả năng VCG sẽ có break lên chỉ cần vượt qua được cái cạnh cái biên trên này là chúng ta sẽ có trend vì vào nó sẽ an toàn và thường ấy <clears throat> trong cái vùng như này ấy, thì xu hướng của nó vẫn chưa được quyết định thì chúng ta có thể mua thăm dò mua để thăm dò được ờ, có thể mua đó quanh 20 19 20 là giá khá là tốt 19 là khá là tốt để mua đối với CG ở đoạn này thì nó kéo lên trên rồi cái cái cái cái đáy của nó đang nâng dần lên thì đoạn này đang có khoảng 19.3 cho nên là cái giá tốt để mua đối với CG và tất nhiên là mua thăm dò khi nó vượt qua được cái mép bên trên này anh chị cứ vẽ ra Ờ, thì chúng ta sẽ biết được là cổ phiếu đã vào trend thì chúng ta có thể vào thêm tiền đối với cái khi mà nó đánh vách lên còn khi nó đánh vách xuống thì thôi đúng không ạ mua lần này thì mua thăm dò thì trọng thấp này và đánh vách xuống thì cái tỷ lệ lỗ của mình nó cũng khá là nhỏ chỉ mấy phần trăm thôi đúng không khoảng ba bốn phần trăm thôi có một con C4G thì ờ, hôm nay ờ, hôm qua nhìn hơi xấu hôm nay không biết lấy lại chưa à, C4G hôm trước ấy, nó bị gãy xuống này hôm nay thì nó một cây trả điểm này thì chúng ta có thể tiếp tục theo dõi được đối với cổ phiếu này có thể là nó sẽ lấy lại trên đấy LCG cũng khá là khỏe gọi là CG cũng là một ờ, doanh nghiệp chúng được khá nhiều thầu trong cái gói giải ngân đầu tư công này thì đối với LCG này, thì nó khỏe hơn con kia rất là nhiều trạng thái tích lũy kênh trên và volume gia tăng thì đối với đoạn này này trading cơ hội trading không phải là không có vẫn có nhưng thận trọng bởi vì upside của nó đã rất là lớn rồi nó từ năm bây giờ nó tăng gần 200 phần trăm rồi tức là gần gần gấp 3 rồi thì chúng ta cần phải cẩn trọng mua thì tất nhiên là nếu về kỹ thuật thì đoạn này vẫn mua được đúng không ạ nó vẫn có những cây nến đánh lên này cây này hơi xấu một tí hơi xấu một tí có thể là nó sẽ lòng vòng vào đây đoạn này thì nếu mà nó xong nó chỉnh thì đây sẽ là cây áo thớt này cần phải cẩn trọng với dạng nến như thế này Đó. vẫn có những cây đẩy tiền vào tức là nỗ lực đoạn này mình đánh giá là cái trạng thái của nó đang giống neo giá hơn neo giá hơn là lỗ lực đánh lên đó, vậy là đánh các đoạn này thì đánh tỷ trọng nhỏ và chơi đi nhanh thì được còn đánh mạnh ấy, thì nó đã qua cái thời điểm đẹp nhất rồi tức là những cái vùng phía bên dưới này này nếu chúng ta không mua được thì thôi đúng không? còn đoạn này thì đánh chơi trading nhẹ nhàng uh, tỷ trọng thấp để ăn những cái biên ngắn bởi vì những dạng cổ phiếu nó nó có nó có câu chuyện và nó thuộc dạng tốt ở thị trường ấy bạn ấy con này tăng rất kinh mà có sức mạnh tốt vào thị trường thì mỗi khi có một phiên đẩy giá cái biên đánh lên của nó rất là lớn đó, ví dụ như những có những cây nến như thế này đó, thì đánh một phiên chúng ta ăn được 67 phần trăm rồi đó, nếu mà chúng ta có hàng sẵn đúng không ạ anh ăn ăn viên là 67 phần trăm vậy là mọi người cứ cân nhắc bởi theo cái quan điểm của mình thì những cổ phiếu như thế này thì không còn điểm vào không còn điểm vào nếu chúng ta chơi thực sự chơi một cách nghiêm túc HBC thì uh, lối ren trong uh, ờ, bản lãnh đạo thì nó cũng uh, chúng ta cũng hạn chế hút cũng không có gì đặc biệt đúng không ạ sideway đoạn này vẫn là trong cái giai đoạn gom hàng thôi thì đầu tư công cũng một số cổ phiếu như vậy con KSB cũng là một con khá là ok chúng ta có thể để ý là KSB này có gì ạ? mọi người nhìn thấy KSB đang có gì đây mẫu hình VCP đúng không ạ thì đối với mẫu hình VCP nó xuất hiện ở giai đoạn này nó không nó, nó cũng không không phải là một cái cái điểm đến lý tưởng lắm nhưng nhìn chung có mẫu hình thì chúng ta có thể nhìn nhận được tức là gì ạ nó có ba cái đáy ở đây và đáy nhỏ dần đúng không ạ đáy này đáy này và đáy này nhỏ dần thì đối với KSB nếu chưa có hàng thì sao chưa có hàng thì chúng ta sẽ phải chờ chờ nó hoàn thành mẫu hình nó phá lên tức là nó vượt qua 26.5 thì chúng ta nhảy vào ok có hàng rồi thì ngồi chờ xem nó phản ứng ở cái vùng vùng cản nhảy như thế nào nó vượt lên thì ok chúng ta lại có thể mua thêm được mà còn nó chỉnh về thôi lại bán ra phá mô hình thì thôi bán ra còn nếu nó chưa có hàng ấy thì tốt nhất đừng mua đoạn này mua đoạn này rất là chơi vơi rất là khó để xử lý nếu mà không may chúng ta mua sai và chúng ta sẽ phải chờ đánh vượt qua 26.5 chúng ta tham gia đó. thì đó là một số cổ phiếu đáng chú ý ở thị trường nhìn chung là câu chuyện uh, về thị trường ở thời điểm này vẫn là gì ạ chưa có hàng thì cứ quan sát đừng có vội vàng gì cả cơ hội nó rất là nhiều đúng không ạ ngân hàng nhà nước này mới giảm lãi suất lần đầu mới giảm lãi suất lần thứ nhất có nghĩa là gì ạ ờ, cái cái nó chỉ là một cái tín hiệu đón đầu thôi hôm nay có thể nó giảm này bởi vì là Mỹ đang có có trạng thái là lấy lỏng Fed đang lấy lỏng nhưng mà mình đánh giá nó giống như là một cái bước lùi lại để lấy đà tức là đón đầu để sau này là cận Fed nó tăng ấy, thì mình bắt buộc phải tăng theo thì bắt buộc tăng theo thì với cái mức mà mình đang nhân lúc mình Fed nó lấy lỏng mình đã giảm rồi thì sau này mình tăng theo thì cái áp lực nó sẽ không quá lớn đó, nó giống như là cái lùi lại để lấy đà để chạy lên thôi đó và là có thể là sẽ còn tiếp tục trạng thái tăng lãi suất ở trong giai đoạn tới nhưng chúng ta đã gần đạt đỉnh rồi chúng ta đã gần đạt đỉnh rồi và cái cái trạng thái cái cái hành động uh, giảm lãi suất các lãi suất điều hành vùng tái chiết khấu cho vay qua đêm ấy thì nó giống như là một cái sự đánh tin nó giống như là một cái tiếng báo hiệu chuẩn cho cái việc mà lãi suất có thể sẽ được điều chỉnh giảm mạnh ở trong tương lai Đó. thì, thì uh, video của mình cũng xin phép được kết thúc tại đây cảm ơn anh chị em đã có bên theo dõi xin chào tất cả mọi người